hai con máy này là mang thương hiệu của Đức các bác nhá hàng bãi nguyên zin nguyên bản 100% con này 170C là nòng 37 ly rất là phù hợp về cho các bác sử dụng gia đình cắt tỉa cành đồ linh tinh nòng 37 ly ạ nó có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn giật rất là nhẹ nhàng dòng này nói chung là dòng quốc dân rồi bán chạy rất là nhiều các bác nhá con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ ốc này hầu như là còn mới luôn các bác nhá đó tích hợp hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 19 làm con này mặt cắt là được 35 phân ạ à. xích là xài xích chung 91 các bác nha làm xích nguyên zin của nó các bác nha thắng xích thắng xiếc sử dụng đầy đủ nguyên mặt tiền của nó đây ạ à. cái này thì em vừa đã, nổ thử qua để lên video cho các bác đó này nó nhớt nó hơi chảy ra một tí xíu rồi máy móc con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá đây cho quay phần bên trong cây máy cho các bác xem qua hàng chuẩn zin luôn các bác nhá điện zin này nòng zin bình xăng con nguyên zin nguyên bản hàng chưa bung chạm luôn các bác nhá ừ. và giá hiện tại thì con 170C này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu 400 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tăng kèm phụ kiện Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rúa với một tô vít chỉnh Là con 170C có chụp giật trợ lực các bác nhé Và qua tiếp là một con 021C 021C này là con máy cưa nòng 40 mm công suất 40cc Đó chuyên cho các bác về khai thác tầm trung tay nắm giật to bản này made in Germany hàng bãi Đức các bác nhá <clears throat> à, đây là nó là dòng C nên là nó có tích hợp núm bơm xăng phụ xả áp luôn các bác nhá ốp lam tăng chỉnh xích nhanh ạ cực kỳ chắc chắn và tiện lợi luôn lam con này mặt cắt cũng là được 30 phân 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhá ừ, đây phần mặt tiền của nó đấy ạ đó, các bác uh, muốn khỏe một tí xíu thì các bác uh, lựa chọn con 021C <clears throat> Máy móc cũng cực kỳ đẹp luôn Đây là bên trong của nó các bác nhá Lưới chưa hề có biểu hiện rách rưới gì cả Bình xăng con tất cả nguyên zin từ HTZ Máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin đẹp đẹp luôn các bác nhá Con này 021C quá đẹp luôn Con này thì phải 90% nữa Quá đẹp luôn các bác nhá đấy thằng xích cũng sử dụng đầy đủ nguyên tất cả máy móc hôm nay là có hai con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ hai con thì cũng khoảng tầm 90 phần trăm nữa quá đẹp rồi cả hàng chúng ta xin phép giật test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nhé

Dạ vâng à, Và cửa hàng chúng em báo giá luôn trên video các bác nhé Con 170C giá 3 triệu 400 ngàn Và con 021C giá 3 triệu 900 ngàn Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con nào Thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em Qua đường dây là số điện thoại 0354392929 hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em để trên màn hình luôn các bác nhá. Các bác chỉ cần việc liên hệ cho cửa hàng chúng em. Ví dụ là các bác chốt con 170C thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em báo là à, anh muốn đặt con 170C chẳng hạn. Con này là con 021C các bác nhá. Các bác nhớ giúp em cái tên máy nhá để tránh khi các bác đặt hàng để nó lại nhầm lẫn thì em sẽ gửi nó không đúng máy thì tới hàng nó là uh, ờ, khi các bác kiểm tra hàng nó lại khi nó lại không đúng máy các bác đặt đó, giá là 3 triệu 400 ngàn cho một con máy cưa 170C sử dụng gia đình Và con 021C là giá 3 triệu 900 ngàn cho các bác nào mà uh, về khai thác tầm trung Các bác nào mà muốn nhỏ nhẹ để cắt tỉa cành đồ linh tinh thì các bác lựa chọn con 170C các bác nhá Đó, và các bác nào mà muốn khỏe một tí xíu thì các bác lựa chọn con 021 Hai con này nó là mang thương hiệu của Đức nên là cực kỳ bền bỉ luôn các bác nhá Em nghĩ là hãng này nó thuộc dạng là hãng tốt đầu về những dòng máy cưa máy cắt cỏ rồi không có hãng nào có thể qua được những dòng như thế này nữa rồi các bác nhé rồi cả hàng chúng em xin chào các bác hẹn các video sau